thì cái bài nói pháp để hướng dẫn phật tử trên con đường tiến hóa đi tới các cõi trời hoặc là đi tới giải thoát đắc tứ tứ thánh quả là cái mục đích chánh của khất sĩ Minh Đăng Quang. Thì hôm nay tôi bắt đầu đi vào bài giảng. Thì Phật tử biết rồi là trong cõi đời này thì nhất là thời buổi này chưa bao giờ chúng sanh khổ sở và đau đớn bằng thời này những ai lớn tuổi thì biết và lúc mình còn trẻ mấy ba bốn năm bảy chục năm về trước thì cuộc sống tương đối dễ dàng thanh thản còn cuộc đời bây giờ chất chất lên ngút trời phương tiện hưởng thọ đầy đủ chúng sanh khổ sở vô cùng rồi ờ, thì chúng ta biết rồi cái đó tôi khỏi nói phật tử chắc rành hơn tôi thì theo trong kinh đó thì thời buổi này là thời mạt pháp thì bất cứ cái gì trong hiện tượng giới cũng có thành trụ hoài không thì đạo phật cũng thế và địa cầu này cũng thế thời thành thời trụ bây giờ thời hoại thì pháp của phật cũng vậy từ chánh pháp tượng pháp cho đến mạt pháp Chánh Pháp thì theo Đức Phật là một ngàn năm, vì thâu người nữ còn năm trăm còn tưởng Pháp thì một ngàn năm, mạt Pháp mười ngàn năm. Tức là từ một ngàn năm trăm năm về sau là mạt Pháp, mà Phật Thích Ca tới bây giờ là hai ngàn mấy trăm năm rồi, thì đang trong thời mạt Pháp. Thời này là thời tranh đấu kiên cố giữa thế giới, chiến tranh, giữa các tôn giáo, chiến tranh, giữa các quốc gia chiến tranh, giữa cái gia đình, anh em, cha mẹ chiến tranh. Nghe Thì <laughs> còn tới giữa mình với mình chiến tranh. Nghe Là mình không có giữ ý cho mình. Thì người ta rất sợ vấn đề mà thế giới chiến tranh. Nghe Thì bây giờ mới có vấn đề mà cầu nguyện hòa bình của Liên Hợp Quốc và người ta sẽ nói rằng ngày 21 tháng 12 gì đó, năm thìn năm nay nè, sẽ tận thế. Tức là quái địa cầu này sẽ nổ, hoặc là có một trận chiến tranh lớn vô cùng để đào thải những người ác. Thành ra bây giờ chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà cái đó có hay không? <laughs> Thì có những người đó lợi tôi là tính tỏ giới để khỏi chết. Không <laughs> nói tội giới rồi khỏi chết Rồi thí dụ không có tận thế mình chết không rồi Bây giờ chết hết một mình Bà cô huynh sống chịu không Rồi bây giờ có tận thế ờ, Mình khỏi chết không Chết thì ai hãy sanh ra là phải có tử à Có dĩ nhiên như vậy mà Tại sao mình lại sợ chết Mà mình không hiểu chết rồi về đâu Cái quan trọng là chết là không có hết vì bên kia cửa tử hãy còn xanh chết cái này thì cái linh hồn cái thần thức mình vẫn còn và nó sẽ mang cái sắc thân mới mãi mãi cái đó đúng là tôi phải giảng bữa nay nhưng mà thì giờ nó có giới hạn thì chúng ta phải hiểu phải hiểu đó thì hôm nay tôi muốn nói rằng vấn đề thế giới có tàn hoại hay thế giới có còn thì vấn đề đó không ăn thua gì đến chúng ta hết đó thì ai rồi cũng phải chết mà vấn đề tránh là chúng ta siêu hay đọa chết rồi thì chúng ta lên hay xuống hay chúng ta đắc quả mà muốn coi siêu hay đọa là coi ngay bây giờ ngay trong cuộc sống của mình cái hay của đạo Phật ở chỗ đó bây giờ mình coi cuộc sống mình như thế nào thì mình biết siêu hay là đọa chứ không phải là đợi tới chết sống sao thì chết như vậy Phật tử phải hiểu như vậy và hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Thành ra thế giới có tàn hoại, tất cả các quốc gia có chiến tranh, tất cả tôn giáo có hiểu lầm, tất cả gia đình có lầm than. Cũng không quan trọng, mà quan trọng ở cái gì? Quan trọng ở cái chiến tranh của nội bộ chúng ta. Mình chiến tranh với mình. Thì cái đó là cái quan trọng nhất mà Đức Phật thường khuyên thắng dạng quân không bằng tự thắng lòng tự thắng lòng là chiến công oanh liệt nhất thì chúng ta phải hiểu ngày xưa cũng vậy đức phật đang ngồi thiền định ở trong rừng sâu thì có một số các hoàng tử tức là con vua đấy đi chơi chúng ta biết hoàng tử mặc đồ nó đẹp lắm mang là dòng vàng nhóc hết trơn thì đi là có mấy cô mà <laughs> chúng ta bây giờ chúng ta kêu là thanh lâu tức là mấy cô dùng danh từ thô tháo ngoài chúng ta kêu là đĩ điếm đó thì mấy cô đó là thoa son vào phấn theo mới giao cây vàng bạc đồ cà rá rồi của mình giao cho cô đó giữ thì xuống dưới ao lội tắm rồi cô này có cúm bà mới đổ <laughs> cô trốn mất <laughs> thì lên rồi bà mới dòng giang bị lấy mất hết đó thì mới chạy kiếm khổ thì gặp đức phật ngồi sâu trong trong trong rừng đó hỏi ngài có thấy mấy cái cô á mà mang dòng vàng đi ngang đây không thì đức phật trả lời quý hoàng tử công tử đi tìm cái cô gái ăn xương đó hay là đi tìm cái bản ngã của mình cái nào quan trọng hơn hết chúng ta thấy bắt đầu từ hồi xưa đó thì đức phật mới giảng bài pháp thì tất cả hoàng tử đó bỏ cái của nó không quan trọng mà đi xuất gia sau đắc quá là hán thì cái quan trọng chúng ta là phải tìm trở về mình chứ không phải là hướng bên ngoài dầu thế giới có nổ xẹp dầu có chiến tranh thì mình cũng phải chết thôi thành ra có mấy vị thiền sư nói rất hay mà nhiều thế giới nhiều các nhà bác không hiểu chúng ta muốn đặt liên hiệp quốc để làm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh thêm. Đừng có mong cầu thế giới nào hòa bình. Càng tìm cách đặt vấn đề để đem lại hòa bình thế giới là làm cho thế giới lộn xộn chiến tranh nặng thêm. Mình chưa hòa bình muốn thế giới hòa bình. Mà thế giới này thế giới không hòa bình là do đâu? Do ở quý vị, do ở mỗi người của chúng ta cho tất cả mọi người chúng ta thế giới này là thuộc về của chúng ta nó nằm trong tay quý vị tam giới là duy tâm mà gia pháp là duy thức thành ra thế giới này muốn tiêu hoại là do quý vị tiêu hoại trước thành ra mình đừng có chạy chạy bên ngoài dầu mà 21 tháng 12 thì có nổ xẹp hay không nổ xẹp không thành vấn đề mà quý vị có nổ xẹp hay không Quý vị muốn cho thế giới này đừng nổ xẹp, vẫn được như thường. Thí dụ 6 tỷ người trong quả địa cầu này mà hơn năm bốn năm tỷ tu tôi bảo đảm là không có xảy ra cái gì hết. Còn bây giờ 6 tỷ mà có chừng tỷ người tu bốn năm tỷ người ăn chơi thì bảo đảm là phải tiêu thôi. Mà muốn tiêu trước nữa là 12, 1 tháng 12 là cứ chơi lúng xí làm ác đi. Mà chưa tới ngày đó là đã tiêu trước rồi tiêu hay không là do mỗi người chúng ta thành ra năm 2000 đó thì tất cả tôn giáo nhất là thiên chúa tận thế rồi đâu có tận chúng ta nói là trật sửa lại 2005 2010 bây giờ 2012 gì đó có thật sự là không tận thế không tận thế mà nói hỏi tôi có hay không tôi không có nói là có mà tôi không phải nói là không Thành ngày 21 tháng 12 hỏi tôi có không? Tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Có hay không hỏi ở mình, hỏi ở tất cả số tỷ người này. Chúng ta coi nếu người ta có tu hết, năm 2000 nó tội giới rất nhiều. Sợ chết. Thành ra do cái cầu mong đó nó kết tụ lại một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Thì thế giới là thế giới của tư tưởng chúng ta thấy có nhiều người bệnh rồi mà chết mà bác sĩ nói từng lễ chết mà ông muốn chính sống bảy tuần lễ để chờ cha mẹ anh em vậy ông vẫn sống bảy tuần bảy tháng bảy năm vẫn sống như thường không ăn uống gì hết sống bằng cái gì sống bằng cái ý chí cái tư tưởng của mình thì thế giới này hoại hay không là do tất cả chúng ta muốn cứu thế giới là tất cả chúng ta phải ăn chay phải ăn chay trường mà làm được hay không chúng ta dám cải sửa cuộc sống này không muốn cải sửa chúng ta có ý chí mạnh một người thì không ăn được ngày chay nào hết mà dám ăn chay trường thì người đó rất mạnh có ăn không được có người hai ngày cũng không sống. rồi làm sao hòa bình được chính mình rồi chưa hòa bình với mình chưa làm chủ lấy mình thì mong cầu thế giới hòa bình làm sao có vụ đó được chỉ có ông vua thì có thể ăn chay rồi khuyên tầng dân rồi nó nghe theo thành nó có câu chuyện à, hồi mà thời đức phật à, cái ông à, xuất gia lên một nhà chiêm tinh thì cái vụ này cũng là chiêm tinh thế giới đoán đó là 21 tháng 12 gì đó thành ra mới rần rộ cái này là tôn giáo như quả hảo này kia đó nó đã nói lâu rồi giờ mới sống trạng trình đó nói rồi lòng dĩ sờ đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ động đau binh mã đề dương cước anh hùng tận gì đó rồi à, sau à, đức à, quỳnh giáo chủ mới nói là à, mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rống máu đào chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê vậy đó là rồng rắn là năm nay rồi <laughs> bây giờ khoa học là tiếp tay thêm nhà chim tinh nói là chắc chắn năm tình này 21 tháng 12 tôi nói nói chắc là sai mà nói không chắc là trật tất cả đều nằm trong tay của quý vị tôi nói sai là tôi xuống địa ngục mà quý vị có cải sửa nổi không thì thời xưa đức phật đã có xảy ra câu chuyện đó rồi thì một nhà chiêm tinh đại tài đi xuất gia theo đức phật ông tối của ông ngồi thì ông vô ăn lên trời ông nhìn thiên thiên văn thì cái gì xảy ra dưới đất là trên trời nó báo trước hết mỗi chúng ta là một vì sao trên đó mà mà đó ông dòm ông thấy ông nói chết rồi xã ngồi lời đây được bạch bạch đức thế tôn nguy rồi cái chỗ đức thế tôn ở chúng ta ở hàng hán 10 năm thì thế tôn ở đây là với giáo hội một ngàn hai trăm năm chục vậy là phải chết đói xin đức thế tôn đi <laughs> đức phật mỉm cười ông coi lại coi ông nói nghe lạ hôm tối ông coi lại còn có 5 năm à ông nói sao kỳ rồi nói giờ mình coi tiếng dân nó có hôm qua mới 10 năm bữa nay còn có 5 năm sáng bạch thế tôn lão quá lão quá thế tôn ơi sao còn có 5 năm hàng án thôi đức phật cười ông coi lại coi <laughs> thì tối ông coi lại còn có 6 tháng đâu đó giờ mình chưa từng mà nhờ chiêm chính đại tài mà giờ sao mà nó đổi hoài sáng bạch đức thế tôn còn có 6 tháng lại thế tôn chỉ cho con tại sao nó như vậy thế tôn nó nhờ cái đức của như lai đấy như Lai thấy là 10 năm này chúng sanh nó này khổ quá, chết hết. Trong cơ chúng sanh đây ác lắm. Mà nếu có tay báo báo là do họ chiêu cảm, họ ác thì tất nhiên là tai họa phải 10 năm. Mà chết thì họ làm sao họ tu được. Có xác thân thì nó dễ tu hơn. Thành ra ta gia hạn xuống 5 năm thôi. Cái đức của Ngài Ngài chuyển được. Đức Đức Phật mà phải biết là trùm cái vũ trụ đó rồi cái năm năm rồi thì Ngài thấy cũng còn khổ năm năm mà hạn hán thì chúng sanh đau khổ rồi Ngài nghĩ tôi bây giờ cho sáu tháng thôi Thì sáu tháng Rồi ông này mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn không làm cho mất luôn Rồi nói làm thì được thôi Nhưng mà chúng sanh khi mà ăn vui quá đó Nó không tu đâu Phải cho khổ sở Thì nó thấy cái khổ sở nó mới tu cũng như năm 2000 tận thế không tận thế thì người ta bắt đầu bỏ ăn mặn lại mấy người thọ giới tôi bây giờ thọ lại Ở yên vui là không tu nữa nhậu trở lại rồi bây giờ bắt đầu mới thọ lại nữa chúng ta thấy cái khổ ta sợ chết mà sợ chết khỏi chết không không chết già thì cũng chết trẻ một cửa xanh mà trăm ngàn cửa tử mà chết hết không chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ vì bên kia cửa tử hải còn xanh chúng ta mang vô lượng thân nhưng mà có một cái linh hồn thôi thì có đúng là tôi giảng nhưng mà thì giờ <laughs> không có cho phép thì quý vị phải hiểu cái vấn đề đó thành ra hôm nay tôi muốn nói quý vị mỗi người phải trở về với mình mà dám trở về không mà nếu 6 tỷ người mà trở về 1 tỷ còn 5 tỷ chơi thì cũng không kết quả gì hết vẫn tận thế như tôi mà tận thế thì tận mình cũng sanh về cõi trời hoặc là giảng sanh về cõi phật cuộc không tận thế mình cũng chết mà tận thế mình cũng chết mà chết siêu hay đọa quý vị bây giờ tôi chết liền mà tôi về cực lạc tôi xin tôi chết lập tức tôi không sợ vấn đề chết mà nếu tôi xa đọa mấy luồng ác là tôi không chết á mà không chết thì ở làm ác thêm thì sao đọa dữ nữa thành đối đạo phật vấn đề sống chết không không quan trọng một người biết tu rồi đó sống càng lâu thì càng tốt cái đạo quả càng cao chết liền lập tức biết đường đi còn người không biết tu mà chết liền thì xuống bốn đường ác mà ở lâu chừng nào tá càng nhiều chừng đấy chúng ta phải hiểu chỗ đó mà đó hôm nay tôi muốn quý vị trở về mỗi người phải tu đừng có mong cầu bên ngoài đức phật không cứu mình được đâu đức phật mà cứu được tôi xin xuống địa ngục vậy thì ai cứu mình chỉ có mình cứu mình thôi cứu bằng cái gì bằng cái giới luật giới định tuệ cái giới là cái đầu tiên Nào, thì hôm nay tôi muốn nói về giới định tuệ nhắc nhở quý vị Nào, thì trước tiên tôi đi vào con người quý vị trước đúng là tôi còn giảng dài nữa đó nhưng mà bữa nay tôi tính giảng một tiếng 15 phút thôi thì tôi sức khỏe không có bữa nay còn truyền giới nữa mà đầu xuân nữa quý vị đến không biết quý vị có cái tâm tỉnh táo để nghe không cho nghe đây rồi cái tâm nghĩ tới mười chùa không? rồi con đi về lo cúng ông bà rồi cái viếng thăm người này người khác quý vị cái tâm không có yên thì nghe pháp mà thua vậy cái pháp tôi thì khó hiểu vì tôi nói sự thật không à thì thôi chúng ta trở lại thì quý vị nhìn con người mình nha để hiểu cái quan trọng hiểu mình thì là thành a la hán còn hiểu lờ mờ hay là không hiểu thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn hiểu lờ mờ mà cải sửa thì thành người trời còn hiểu thật rõ hiểu toàn diện thì đó là a la hán còn tùy thuận để chúa ra chúng sanh đó là bồ tát và chư như lai đại khái như vậy thì bây giờ quý vị trở về con người mình đang ngồi tại đây nào, tôi hướng dẫn quý vị trở về mình Mình bỏ lâu quá bây giờ mình mổ xẻ nó Chúng ta có tất cả là ba thân <laughs> Không có ai gian như vậy rồi quý vị coi có phải hay không Nó sáng tỏ hay không Cái thân thứ nhất đó Là dễ thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc Trong di thức kêu là phù trần căn trần là bụi bậm phù là nổi ngoài mới vị thấy dễ dàng cái thân này là cái thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula nó chuyên ăn cái đoàn thực tức là sắc đẹp tiền tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ kêu là ngủ dục thì bây giờ quý vị đang hưởng cái đó hưởng cái đó không sao mà có ghiền hay không có dính mắc hay không dính mắt thì lập tức ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atola. Thì có đó tôi khỏi giảng dài, vì có nghe nhiều rồi. Theo sắc là sắc đẹp, nhất là của người khác phái. Và những cái món đồ tốt, những cái gì đó. Thinh, sắc, thinh là cái âm thanh, hương là cái mùi vị, vị là cái mùi ngon, ngon ngọt, chua cay xúc là những cái giờ sơn đá mịn mà mà nếu quý vị còn dính mắt vào đó còn thích hưởng thụ còn chìm đắm trong đó thì ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì quý vị sống sao chết vậy quý vị thấy mấy người cờ bạc lợi nhà kiếm có thì vô sòng bài mấy người nhậu lợi nhà không có thì đi quán nhậu thì nếu chết rồi thì mấy người cờ bạc thì vô gia đình cờ bạc đầu thai thành ra bây giờ sống làm sao thì quý vị chết y nguyên vậy thành ra đừng có sợ chết thì hãy coi cái sống của mình thành ra nếu quý vị sống về xác thân bên ngoài mít con mắt thích nhìn sắc đẹp lỗ tai thích nghe tiếng hay lỗ mũi thích ngửi mùi thơm miệng thích ăn đồ ngon có người mà ăn đồ dở một cái đá mâm bỏ không ăn chửi thề thì ngay bây giờ là đã là địa ngục ngạ quỷ rồi còn người ta ăn nó ngon người ta vẫn ăn dở người ta cũng ăn không có chê khe chứ không phải là không biết đức phật ngày ăn là vẫn biết ngon nhưng mà ngon rồi ngày không mong ăn còn mình ăn ngon cái mai muốn kiếm ăn nữa <laughs> mà ăn ngày mai dở hơn cái là chửi tệ lừa coi cái quán nào ngon nhất lại ăn cái món này dở không ăn mình nói để bột ngọt để cái gì miếng ngon miệng thôi chết thả tính bây giờ sống liều mạng mình đó mấy cái quán nó muốn làm ngon nó để nào bột ngọt, nào dầu này kia hấp dẫn mình vô đó mà quất. Rồi về hư có bao tử ung thư, tiểu đường, tai biến. Do cái lỗ miệng. Thì ngay bây giờ mấy người bệnh ung thư, tiểu đường là đa số, nhất là Tết này. Qua cái Tết này là tiểu đường rất nhiều. Ho, ăn đồ, đồ nóng, kẹo khốn tôi lên xe hơi. Phật tử đó, 10 người họ hết chín người rồi. Rồi tôi đưa cái sô-cô-la đi mua sô-cô-la gì cúng tôi, tôi đâu có dám ăn. Tôi đưa xuống làm náo trội hết. Mình nào thấy ho sụ sụ. Thì tháng này là tháng ho. <laughs> Ăn đồ ngọt, đồ dầu mỡ. đầy xuống dưới là coi. Nấu rồi để ờ, dầu chai, hủ tiếu chai, dầu không, bột ngọt không. Nó ngon vô cùng. Có người mà thà chết chứ không bỏ bột ngọt ông bị dính gì đó là tôi khuyên ông thấy ông bệnh ung thư phổi ông ăn bột ngọt con nó bỏ không được xưa, ơi ta con chết cho con không bỏ được có một miếng nêm vô thì ăn mới được không có không được mà cả vậy mà tới ông sư từ đó cũng vậy ông chết ăn ngọt ngọt dữ lắm để dầu một cái núm mèo núm rôm mà <laughs> giờ núm mèo rôm mua đâu chín mười ký cũng làm còn có một ký tôi bột ngọt dầu thật là ngon cũng cho tôi có vài miếng ăn thiệt là ngon tôi nói sư ăn vậy ngon rồi ngon luôn có bao tử sư nó nói sư ốm nhom nhất cứ cử hoài tôi mạnh vậy đó không mạnh thiệt ông là thầy dây gió mà. thời gian rồi ung thư ung thư mà nó di căn không hay nó tới ung thư cái cái gan mà nó ra tới cái lưỡi nổi có mục như bác sĩ coi không ra cái bác sĩ đạt đó đó là mặt tôi cho ông hay lên khám lên ung bướu khám thì cái này sao ung thư lên cái nó cắt cái đó chút xíu nó xử nó tôi về đi ông nội <laughs> nó gì căng tới vậy mà trì cái gì nữa chúng ta thấy hồi sơ cơ hổ chịu cử ông nói thà chết cho ông bỏ bột ngọt tôi nói vậy tôi nói sự ăn bột ngọt là chết là biết bao nhiêu người chết vì nó tôi đột phải bột hóa học đó mà mà bây giờ bột hóa học cũng tràn lan tết này nè tôi đi bác rồi để bột ngọt gói gói <laughs> gì dạ, của hãng Omo vậy đó mà mình giờ hãng đó hãng đó nghe nói ở ở ở ở chỗ hòa thượng thanh từ đó chùa gì đó chùa trưng gì đó thưa rồi nó nó ra nó lấy khoai mì về làm cái nước đem thui thứ quắc mà thưa hoài cái nó lo chính phủ rồi con em giết chết con người mà rồi bây giờ mấy cái xí nghiệp mọc lên mà gần dân chúng mấy cái nhà, nhà là giết chết hết Tới bây giờ lố ăn không à Thành đó mình thấy những cái trà dinh hay các nơi quán ăn uống vậy khác nhóc hết trơn Hồi đó không có gì hết Uống vậy khác không cứ cách nào năm mười thước là có Con người nhiều khi là dài kính dịch cúm gì đó Rồi mấy báo đi lên Sài Gòn nó thấy vô chợ lớn ăn nhóc hết trơn Hỏi mấy ông có nghe cái gì không Gà dịch bây giờ cúm mà mấy ông ăn về làm sao Trời kêu ai nấy dạ bây giờ con người sống liều mạng vậy đó. thì cái nào bệnh chết ta hay còn bây giờ còn ăn được thì cứ ăn chết thành con ma nhà quê chúng ta có nhiều cái tư tưởng sai lầm này mới giết chết chúng ta thành ra đức phật đi đâu là ngài cải sửa cái hiểu biết của chúng ta thì thôi giờ chúng ta trở lại để hết giờ thì cái thân thứ nhất quý vị để ý à, dễ thấy lắm là mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngon, thân sức xúc chạm trơn láng mịn màng. Tức là sắc đẹp, tiền bạc, nhất là bây giờ tiền bạc. Bây giờ cả người tu chết vì sắc với tài. Người nam chết vì sắc đẹp, mấy tăng cũng vậy, người nữ là thì chết vì tiền bạc. Anh bảy anh đen mà đồng tiền anh trắng tay mang một túi bạc kè kè bây giờ thành ra thế giới bây giờ chúng ta thấy giết nhau cũng vì tiền anh em gia đình gì cũng vậy tiền bạc trên hết nhiều khi cha mẹ cũng vì tiền mà không còn mẹ mẹ cha gì hết thì mấy vị biết rồi cái ông gì mà ông giết cả một cái tiệm vàng chồng vợ con luôn đâu có thù quán gì mở cửa sáng sớm ông nhào vô là ông giết vàng nhóc hết nghèo quá ra ra thì nghèo mới có 16, 17 tuổi là chưa có thành niên nữa. thì thôi đó quý vị biết rồi bây giờ quý vị qua cái sắc thân thứ hai nó cao thượng hơn thì cái này trong kinh thường kêu là đoàn thực hay là đoạn thực ăn rồi nó có nhồi tình đoàn là, là từng cái lọn hay đoàn là cắt từng khúc dĩa ra đó qua cái ruột thì mới ra ngoài có phần có phẫn người sát thân thứ hai là cao thượng nhất là phật tử chán có sát thân bên ngoài rồi con giờ con chán tiền bạc đáng sắc tài danh lợi rồi xưa ơi ôi con bắt đầu thọ tám giới năm giới là còn ở trong sắc tài danh lợi đây nhưng mà cao thượng con đoan thực mà còn ăn còn thích mùi ngon nhưng mà biết kiên cử kiên cử mấy người ăn kiêng đè nén những cái vọng tâm mình xuống có ăn chay 10 ngày con thấy gì con phải tập ăn chay trường ăn chay khó lắm hiểu quý không phải dễ đâu chút nữa tôi nói về vấn đề chay quý vị mới thấy là ở đây chưa chắc là ăn chay ăn chay trường hết đâu 10 ngày có người không xong nhất là mấy ngày tết này phương tiện xả láng qua tết hạ tù <laughs> thì tôi thấy tùy quý vị thôi đó thì cái sắc thân thứ hai đó là phải giữ tám giới ngay trong người quý vị bây giờ không để ý khó thấy lắm mắt thì có dây thần kinh thị giác tay thần kinh tính giác mũi thần kinh khứu giác lưỡi thần kinh vị giác ai học lớp 12 mới biết được mọi người không có biết cái này ăn bằng xúc thực tức là nó không ăn sắc tài danh lợi mà ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc ai mà niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật đây là ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc tới đây đó là có thể ngồi bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, bảy chục năm, bảy nghìn năm. Thì thông lạc do trong thấy này. Tôi cũng được bảy tám tiếng hộ, 7-8 coi xả ra coi năm phút. Chừng đó cái thân này mất. Ờ, mỗi đầu niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật có đếm nó phóng kéo lại. Thì kêu là ly dục sanh hỷ lạc hay kéo lại thì là hỷ lạc còn định sẽ nghĩ lạc là khỏi cần niệm phật nữa vẫn có tiếng niệm phật ở trong linh hồn khi nó vô đầy nó tràn ra chìm đắm trạng thái đó là mất thân luôn tiếng niệm phật nó tràn hết cái cái thân thứ hai tức là các cảm giác và chúng ta thấy rồi bây giờ có thể ngồi bảy năm, bảy chục năm, bảy ngàn năm không cần ăn uống gì hết. Thì đâu có đoàn, đoàn thực nữa. Đâu có ăn sắc tài danh lợi đồ ăn gì ra đâu này không có tiêu tiểu nữa ngồi như vậy tới bảy năm bảy ngàn năm ta kêu là nhập định hưởng cái hỷ lạc thì ăn cái hỷ lạc này thì kêu đó là xúc thực xúc là tiếp xúc với các cảm giác rồi tôi nói sơ thôi heo ai muốn ấy thì nghe mấy cái đĩa tôi đâu nay là tôi tóm tắt ngắn thôi vì chúng ta còn đi sâu vấn đề tính hành nguyện pháp môn là giới định tuệ để chúng ta về thực hành ngay trong cuộc sống này để khỏi bị đau khổ đó thì cái này kêu là xúc thực của cõi trời sắc giới sơ thiền nhị thiền tam thiền sơ thiền là niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật cõi đếm nhị thiền là khỏi cần đếm phật tam thiền là chìm đắm trong cái đó thì ai tới nhị thiền rồi đó là có thể phát nguyện con không gì khỏi trời con muốn gì khỏi phật a di đà tiếp dẫn liền còn niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật có đếm phải nhờ thêm ba hồi niệm không khéo là không được bởi vì nó vừa tạp niệm vừa nhất niệm còn vị thiền đó là nhất niệm không khi mà tiếng niệm phật từ trong ai là mà ngồi xuống muốn niệm là nghe có tiếng niệm phật trên không gian rồi thì mình tống nó vô nó đầy ra nó tràn ra tống vô nó tràn ra không có cái gì xen vô nữa hết thì cái này mới gọi là nhất niệm bởi vì thường tử lọt xuống nhất niệm tôi hỏi là nhất niệm là gì là con niệm phật là không có tư tưởng nữa không có nghĩ tùm lum nữa không nghĩ là là cây đá <laughs> thì đó đâu có suy nghĩ gì đâu còn nếu nghĩ là có người trời chứ gọi là nhất niệm được nhất niệm là khi nào tự nhiên nó đến Ví dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật Hỏi đếm cái gì phải tập trung, phải cố gắng hay nó phóng là phải kéo về Còn đi tới nhị thiền rồi là nó muốn phóng nó cũng không phóng được Tiếng niệm Phật nó nhập tâm từ trong ai lại ra nó ra Rồi gì tống nó vô nó ra Muốn xen vô cũng không xen được Vì vậy mới là nhất niệm đâu phải là niệm nhiều Thành đâu có gì cái lầm con niệm một ngày 10 sâu bà kia nói tôi niệm hai chục sâu bà nói tôi niệm ba chục sâu bà kia nói tôi niệm là một ngàn tiếng bà nói tôi niệm mười ngàn họ nhất niệm hồi sư tôi nói không có nào nhất niệm hết đó. nhất niệm niệm phật không phải ở cái số lượng không phải ở cái miệng mà ở cái tâm niệm phật là niệm tâm tâm niệm phật thành đâu quý vị cứ lầm cái chỗ đó hoài bây giờ có người nói niệm bốn chữ thì giảng sanh ai di đạo phật rồi nó niệm sáu chữ bỏ mất chữ nam mô là kính lại không giảng sanh chết chưa rồi có người nói phải có chuỗi mới giảng sanh không chuỗi không giảng sanh mà lại hỏi tôi có người nói niệm phật là phải tụng thêm đại bi chú gì nữa đó thì bây giờ cần tụng không sư bây giờ niệm phật không khỏi tụng đại bi giảng sanh hay không mà nó phải tụng thêm đại bi là cái của quan âm gì đó mới giảng sanh tôi nói không có nào giảng sanh nữa đó. vì cái hiểu biết của mình sai mình tụng đại bi tụng bằng cái gì niệm phật bằng cái gì nó bạch xứ thì niệm bằng miệng mình không có miệng niệm được không nó không có miệng làm sao niệm phật sư chết tôi nói là đạo phật là tôi đi cái cốt lõi có người nói niệm lớn tiếng thì mới nhất niệm mà niệm nhỏ không nhất niệm có người nói niệm nhỏ thì mới nhất niệm rồi có người tôi tối nói giờ không niệm không lớn tiếng không nhỏ tiếng gì hết niệm thầm nhất niệm không không nhất niệm cái hiểu sai lầm này dứt chết rồi không phải niệm nhỏ không phải niệm lớn không phải bốn chữ không phải sáu chữ không phải lần chuỗi không lần chuỗi cái gì làm cho mình nhất niệm thì cái đó hợp với mình thuốc nào mình uống vô mà hết bệnh thì thuốc đó hay đối với mình mình định đau bụng người kia cũng đau bụng mà biết mấy bao nhiêu thứ đau bụng mà mình uống này hết nữa cái này tôi uống hết thì cô bà đem về uống cũng hết làm sao có cái vụ đó được chỉ là bác sĩ bỏ sao bụng nó có nhiều cách chứ thì hãy cái nào mà mình nếu bốn chữ mà thấy nhất niệm thì cứ bốn lần chuỗi thấy nhất niệm có lần chuỗi mà không nhất niệm cứ dục chuỗi hay sai tôi xin chịu tội hết cái gì phải nắm là niệm phật là niệm bằng cái tâm bây giờ tôi không niệm nữa tôi ngồi nín thinh mà tôi nhớ phật nghĩ phật tưởng phật phải niệm phật không cái này là chánh công bây giờ tôi giảng giảng pháp mà tôi nhớ phật nghĩ phật tôi chết liền lập tức tôi giảng sách còn bây giờ tôi niệm phật tía lia mà tôi cứ nghĩ tới vợ con nghĩ tới gia đình nghĩ tới tiền bạc về ngã quỷ cái ý nghĩ là quan trọng chứ thân nghiệp khẩu nghiệp không thành vấn đề mà có quan trọng ở cái ý nghiệp cái gì nói miệng hay quá mà chừng qua là không biết mà mai mốt chạy là hỏi tôi tôi nói cô cạo đầu á mà nói nó khó lắm nó khó lắm có nhiều cái mà nó trớ quan cái không biết có gì vấn đề mà hiến xác cũng vậy hỏi tôi xưa nói là cái cái thân thứ hai đó là cảm giác thì thần kinh 8 tiếng mới đứt mà chỗ đó là có phát hiện cái đau khổ mà giờ hiến xác thì người ta chết ta lấy liền mà con đã phát nguyện hiến xác rồi người ta đớn vậy là không giảng sanh chết rồi cái phát nguyện của con là cầu giảng sanh mà lại làm bồ tát nữa hy sinh cái xác thân này cho họ mổ xẻ rồi họ thí nghiệm cứu mấy nhân loại Bây giờ sư nói vậy mà nếu thật sự 8 tiếng thì con chết con đau khổ, con không giảng sanh. Đi hỏi mấy pháp sư, mấy sư ở bệnh không trả lời được ai giảng thì đi hỏi người đó. <laughs> Mà tôi ở Trà Vinh, nghe cái đĩa tôi giữa tràn lan cả thế giới, từ bên Mỹ bay về Trà Vinh. Thì tôi là đang ở Đà Lạt, bay ra Đà Lạt, tôi không tiếp tôi đang tịnh tu mà tôi đâu có tiếp khách được năn nỉ sư con tiếp con không về tôi nói <laughs> không về thì tôi <laughs> rồi cuối cùng năn nỉ quá là con quyết định vấn đề sinh mạng của con mà vấn đề giảng sanh là vấn đề sống chết của con trong kiếp này mà nếu con không giảng sanh thì đời tu con uổng con phát về đề tâm hiến xác bây giờ không giảng sanh vì mổ mà đau đớn chết mộ đấy con sân là con xuống súc sanh mà tôi nghe nói chắc là có việc gì quan trọng không không muốn tiếp là không về thì tôi tôi tiếp tiếp tôi mới hỏi tôi vấn đề đó con là hiến xác rồi mà sư biết chuyện ta chết rồi hiến xác ta lấy xác ta mổ liệm, mà sư nói 8 tiếng là còn đau khổ thì bây giờ vậy là con làm sao con là rút lại không được lỡ rồi còn bạn con bây giờ một số người mới hiến xác nữa mà nghe sư nói vậy họ ở luôn ư không biết là lý xác hay không mà là họ biểu con phải bay về đây kiếm sư cô sư giải thích cho sáng tỏ tôi nói ủa tôi giải thích rồi mà nó đâu sư có giảng cái gì đâu sư sư nói còn 8 tiếng thôi thì câu này cô hỏi cô hay cô hỏi tôi nói, trời ơi con không biết con mới hỏi sư chứ còn nếu con hỏi con thì đâu có thành vấn đề gì Tôi nói cô hỏi cô mới phải đó Mà câu này tôi đã trả lời rồi Rồi nhé, Bây giờ tôi hỏi cô đó Thí dụ tôi lấy một cái thí dụ thôi Người mẹ thân yêu nhất của cô Mà đánh cô giận đánh hai bậc tay Người mẹ là thân yêu nghĩa là cô có thể hy sinh mạng sống của con mẹ cô đó Bây giờ bữa nào đó cô chật giận bà bà tán cô hai bờ tay thật là đau Cô có giận bà không hay là cô mừng? Cô nói con mừng chứ sự. Vì sao? Vì con biết mẹ con còn mạnh không? Thì con sống với con lâu. Tôi nói đúng. Vì con chí hiếu là vậy. Và bây giờ một người lối xóm đi cô có thù quán. Thì bây giờ người đó với cô đánh lộn, đánh cô một bột tay, cô né tránh thì đúng cái mặt nhẹ thôi. Cô giận không? Không giận, cô quánh lợi là sư không phải không. Rồi thì cô trả lời rồi đó chính cô trả lời cho cô thôi tại sao đánh cô đau mà tới nỗi năm lần mà cô không giận mà cái này đụng cô một chút xíu mà cô lại giận nếu chúng ta không nắm ở chỗ đó thì cô đã trả lời cho cô rồi tôi đã giảng rồi bây giờ giảng sanh hay không là do tôi hay do cô giận là do cô mà tại sao giận cô biết không phật tử phải nắm cho vững sắc thân riêng cảm giác riêng tư tưởng riêng ý chí riêng và kinh nghiệm kiến thức riêng tiến trình của năm quận tôi bắt mỗi người mỗi trả trà vinh là có phước đó. nắm cái đó để nắm con người của mình thì khi mà cái sắc thân này đụng cái mặt tay thì tất nhiên là nó phải đau phải rát đức phật đau không ngài cũng đau như thường đề bạc ra răng đá ngài chảy máu ngài cũng vẫn đau Ngài ăn đồ ngon Ngài biết không? Ngài cũng biết như thường Ngài ăn đồ dở Ngài biết không? Biết như thường Nhưng mà cái phê phán cái không chịu được ngon dở Cái đó đâu phải là cảm giác Tôi đã giảng rồi Đó là thuộc cái tư tưởng chứ Khi mình nhìn cái ly đó Thì cái ly nó nằm trên cái giọng mô mình Thì chưa có cái cảm giác rồi dây thần kinh đó là sắc thân thứ hai mới tiếp xúc với cái hình trên nhũng mô thì cảm giác mới phát hiện đó nó mượn cái dây thần kinh này nó phát hiện cũng chưa có cái sự đau khổ gì đâu à, dễ chịu khó chịu không dễ không khó rồi ờ, bây giờ cái cảm giác mới đưa lên trên ốc rồi bây giờ mới tới cái chỗ mà lần hồi sinh tử cái chỗ đau khổ cái ốc mê phê phán là cảm giác dễ chịu giữ nó lại mà giữ được thì tham mà giữ không được thì sân cảm giác khó chịu tìm cách đẩy nó đi Đẩy được thì tham mà không đẩy được thì sân Thì bây giờ cái đau này ai không đau Hiến xác thì chữ nhiên đau Nhưng mà sân không phải là do đau mà sân Sân là do tư tưởng cái này đau quá mình đẩy nó đi Mà đẩy không được thì Thì sân, mà đẩy được thì tham Mình đã phát nguyện rồi Cô hiến xác là cô phát tâm hay là người ta bắt buộc cô mà khi mà cô phát tâm rồi cô vui hay cô buồn thì cái đó cô hỏi cô chứ làm sao cô hỏi tôi <laughs> mà hãy cô phát tâm mà cô nổi sân là cái phát tâm cô không đúng mình đã tự mình phát tâm hiến xác rồi thì khi mà được hiến xác mình mừng vô cùng mà mừng thì làm sao có cái sân được bây giờ cô nổi sân rồi cô hỏi tôi làm sao cô hỏi tôi cô mới phải chứ cổ lại liền quỳ lại con thiệt bây giờ mới thỏa mãn bây giờ con về mới yên đó chứ còn sư không trả lời hôm nay là con không về được biết bao nhiêu người bạn còn đợi con bên đó chúng ta thấy có đó lỗi cho ai lỗi cho tôi hả tôi đã giảng hết rồi nhưng mà tại mình không biết nối lại liền lại tôi đã giảng cái tiến trình năm cuốn rồi cái sắc chưa có gì cái thọ chưa có gì cái tưởng mới là quan trọng thì cuộc đời này chúng ta đau khổ thì thế giới bây giờ mà 21 tháng 12 cũng do tưởng cái sửa cái tưởng thì thế giới nào không có ta mà cái sửa của cái tưởng thì cuộc đời mình sẽ đi khỏi trời hạnh phúc sung sướng an nhàn của cõi trời mà dám cải sửa không khi nào mới cải sửa được và niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật có đếm chưa cải sửa gì được hết khỏi cần niệm Phật ngồi xuống muốn niệm Phật có tiếng niệm Phật bây giờ mới đủ định lực mà cải sửa ở đây được không ai được đưa tay tôi coi nè <laughs> khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng ngồi xuống là muốn niệm Phật có tiếng niệm Phật muốn một tiếng nó một tiếng muốn hai tiếng nó hai tiếng muốn mười tiếng nó mười tiếng muốn bảy ngày nó bảy ngày thì bảy ngày khỏi ăn uống vậy hết tôi thì chưa làm được 7 ngày <laughs> nhưng mà 7 tiếng thì được thì nó có mà cái đó phải có điều kiện mà bởi vì tu tứ thiền là phải thầy sáng bạn lành tám giới mà mới được cái đó quý vị giờ năm giới không xong rồi hôm nay tôi muốn nói về cái giới là sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu giới chưa xong còn tám giới là ba cái sau là ba cái hạnh hạnh là cái hạnh kiểm cái tư cách của quay nghi rất khó giữ giới dễ giữ cái gì sát sanh trộm cắp người ta thưa công an nó đến như vậy làm việc rồi bây giờ giới xứ sáu người ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp tôi nghề ghế xích đu tôi hút thuốc tôi phà chữ o tôi cà lắc cà lắc có gì đâu có làm gì tôi được cái đó cái hạnh của người tu mà rồi bây giờ tôi không giữ hạnh rồi bây giờ cái gì làm gì tôi không lẽ đi thua không ăn bắt tôi tôi có làm gì đâu không nghe xem hát múa đèn kèn cho vui đông yến tiệc tôi không xài truyền hình không coi tivi không ra vô không hướng bên ngoài không đi đám cưới gì hết không thoa môi son má phấn gì hết trường trai tiệc dục cạo cái đầu trọc làm được không không cái đầu sợ người ta cười <laughs> tức là mấy bà già lớn tuổi rồi mà con cái nó tỉnh đám cưới còn thoa xôn rồi vẫn còn đi mà vô sớm hối với tôi tôi nói cô sớm hối với tôi à dám hối với cô làm cho đã rồi sớm hối với tôi tôi làm gì tôi tha được tội tùng tâm sanh tội tùng mình tạo rồi mình phải nhiều đấy làm cho đã rồi vô lại tôi xin sám hối cô sám hối tôi hay sám hối với cô bà sám hối với bà hay sám hối với tôi mình cứ hướng người khác cho mình không nghĩ là tính tội mình tôi tha được không mình sát sanh trộm cắp tà dâm đi rồi mình cầu phật cầu đức quan âm làm cho đừng có có ai bắt mình thì quan âm không độ mình mà công an nó độ mình nó có dĩ nhiên thôi thành ra người phật tử dại dột cứ bỏ mình mà đi tìm ở ngoài khác bỏ cái hiện tại của mình để sống đây mà cứ sợ ngày 21 tháng 12 tận thế có tận thì mình cũng vậy thôi mà không tận mình cũng vậy thôi cũng phải chết thôi mình nó phải sáng tỏ cho đó mình rồi đa số dông đi châu đốc mà có cái ông gì đó ông về đó là ông thuyết pháp là có hào quang ba bốn ngàn ở bến tre và phật tử đây cũng có đi ở bạc liêu rần rộ đi giờ nó có ông nào ở châu đốc thiết đó không biết tới năm sáu thứ tiếng bây giờ năm nước qua châu đốc nữa tôi nghe nói thôi tôi phật tử ung ung lên trên đó lại đi mấy ông cứu độ được tôi xin xuống địa ngục ông phật bây giờ không cứu cái gì tôi nói thiệt có phật đây tôi nói ngài cũng không cứu con trên khỏi đời này không ai cứu mình hết chỉ có mình cứu bằng mình thôi mình cứu mình bằng cái gì bằng cái giới luật giới luật nó bảo vệ quý vị mình không sát sanh, không trộm cắp tài dâm Người làm sao gì công an bắt mình được Mình là người dân tối thượng mà Dân của Phật mà Mình sát sanh trộm cắp Mình lại quan âm ngoài xói đầu Bây giờ cũng ở tù như thường Thành ra tôi muốn nói hôm nay là nói về cái vấn đề giới luật đầu tiên Nghe không? Thì bây giờ giới định tuệ Thì bây giờ nói về sắc thân thứ ba Nó sợ sợ thôi nghe không? thì sân thứ hai là cái cảm giác rồi thấy là cái cảm giác nó còn mong manh được thời gian là bảy tháng bảy năm bảy ngàn năm rồi nó cũng phải hoại thì thôi tôi cao nữa thăng hoa nữa đi tới sống bằng tư tưởng tư tưởng thì nó lâu hơn nó không cần xác thân thứ nhất mắt tay mũi lưỡi nó không cần các dây thần kinh nó sống bằng cái tưởng tượng Quý, vị có biết cái này không à? Người thiền bây giờ tưởng tượng tới sắc thân mình lớn bằng hư không, hoàn cảnh chung quanh là không, có tư tưởng mà không mà chìm đắm trong cái hư không này. không này nó ra bao la lắm đó. Nó gần như là chân như. Thì tất nhiên hưởng được hàng tỷ tỷ tuổi. Nhưng tỷ tỷ tuổi rồi cũng là dân thôi, hết tuổi thọ rồi cũng chết. Rồi thôi tới thức vô biên, đi vào cái linh hồn hay là do thức là thường hằng hằng mà chuyển nó thay đổi nhưng mà nó bất biến còn cái không gian nó thay đổi mà nó biến thôi tôi nói sơ thôi ai mà đi sâu vào mấy cái đĩa tôi mới hiểu được cái này rồi mình tưởng mình là ai là gia thức chìm đắm trong đó rồi thấy ai là gia thức còn tuy là vô lượng vô biên mà còn thay đổi như cái dòng nước ấy thì nước mới là chánh nước là đứng lặng bất biến thì thôi đi vào diệt thọ tưởng định của a la hán mà tưởng tượng diệt thọ tưởng định thì vô <laughs> tưởng định là thuộc về tưởng tượng thì cũng bị hoại thôi mà tưởng tượng tới như lai phi tưởng phi phi tưởng mấy cái này khó hiểu quá tôi chỉ giới thiệu sơ thôi nghe lời mấy cái đĩa thì mới hiểu được Thôi đại khái vậy thì cõi trời này gọi là vô sắc giới Không có ăn bằng sắc tài danh lợi không ăn bà hỷ lạc sức thực nữa mà ăn bằng cái tư niệm thực tư là ý chí niệm là tư tưởng tư tưởng tưởng tượng tất cả mà tư tưởng muốn niệm tưởng tượng thì phải nhờ ý chí là nghiệp tức là mặt na đấy lấy ở trong ai lại gia cung cấp chất lượng cho nó nó tưởng tượng tùm lum hết thì cái này sống hàng tỷ tỷ tỷ tuổi nhưng mà rồi cũng nhàm chán thôi cái vô tường vô ngã thì nhàm chán nhàm chán thì sao xả ra xả ra nhập lại không được thôi luân hồi thì thôi cái này ai nghe ai kiếp nữa thì đại khái là chúng ta có ba cảnh giới cảnh giới thứ nhất là dục giới thì bây giờ quý vị đang ở trong đó thì bốn đường ác là chìm đắm trong đó một cách đê tiện hèn hạ tới người trời thì cũng còn chìm đắm mà cao thượng tức là giữ nam giới kiên cử nam giới cũng còn đoàn thực ăn cũng ỉa ra cũng bệnh hoạn nhưng mà người với trời là người ba giới trời là năm giới còn giao dâm còn có vợ có chồng còn có trời sắc giới là không có toàn là thân trượng phu còn không có nam nữ nữa tối ngày trong thiền định hưởng lấy cái hỷ lạc thì đây là xuất thực cái thân thứ hai quý vị có ngay bây giờ là quý vị có xài nó đâu có biết đâu mà xài tiền bạc bỏ trong ngân hàng rồi quên đi thì <laughs> nằm trong đó quý vị là kẻ ăn mại người ta biết là lấy ra người ta xài mà biết là không phải dễ quý vị phải giữ thêm ba cái hạnh nữa không ngồi ghế cao nằm điều rộng không nghe xe mắt múa không trang điểm phấn son dám làm không <laughs> thì đổ cái này thì mới đi vào cái định được cái giới với cái định nó ăn rập với nhau càng giữ giới nhiều thì cái định càng sâu cái định càng sâu thì cái giới càng giữ được nhiều mà như vậy con chưa được nữa phải giữ thêm hai giới cuối nữa hai giới này khó à vừa xuất gia còn là không được á giới thứ chín là không ăn sáu giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay ngọ dưới thứ người là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức Rồi thời hữu bây giờ không thấy không ai làm được Cả người xuất gia cũng không làm được Ông nào cũng tiền, vàng, đô la Rồi, rồi điện thoại, tivi, rồi đứng làm chủ xe hơi Xe con, rồi xe Honda, đủ hết Rồi đứng làm chủ mấy cái chùa nữa tôi bây giờ là chủ trì là cái chủ cái chùa Cọc Dân này nhưng mà theo sĩ trưởng minh đốc quang tôi đâu có đứng tên cũng <laughs> vậy à bốn người hai nam hai nữ đứng mua đất này cúng cho giáo hội thì đứng tên trong đó mình nó chủ hộ tỉnh xá ngọc dân này chính là tỉnh xá ngọc dân <laughs> để trong đó thì tôi không có đứng tên tôi chết rồi thôi tôi đâu mà theo tiền bạc ở đây thì phật tử giữ cho tôi cũng không có giữ các cái này là phật tử sinh này kêu tôi chứng minh thôi đó là minh đồng quang Ngài đi qua hết rồi Ngài thấy là con người dính mắc thì không bao giờ giải thoát Mà như vậy là tôi giải thoát chưa? Còn lâu <laughs> Giải thoát cái hình tướng thôi còn cái tâm nữa Miệng chai mà tâm chai không Miệng chai mà tâm mặn thì trái thành mặn Tôi thì cái miệng chai rồi đó Tôi giữ giới thì được tương đối rồi đó Nhưng mà cái tâm tôi chai chưa Thì cái đó phải hỏi tôi à Chứ gì không biết nổi <laughs> mà chính tôi cũng chưa biết tôi vừa giữa cái bát nhã như tư tưởng đó là nói thiệt tôi mịt mù á đi sâu rồi tôi mới thấy nhích nhau một chút thôi thì cái này phải có đức phật thọ ký tức là nó con đi đúng mà từ đức phật chết bây giờ đâu có ai thọ ký theo trung kinh là phải a la hán trở lên mới thọ ký cho mình được bây giờ a la hán ở đâu làm sao biết rồi đó a la hán a la hán dỗm thì nhiều mà lớn thiệt thì không không biết đâu như là cô ờ, thanh hải vô thượng sư vợ xưng mình là như lai giờ té cái bịch thời buổi này làm sao có như lai a la hán tìm mai ra mà cô dám xưng là vô thượng sư sao đọa chết mồ đi bây giờ châu đốc nữa xảy ra là mấy vị a la hán không thế rồi à, đem cái chuyện phong thần vô so sánh đó là xiển giáo xiệt giáo đánh nhau đánh ở biển à, nam hải chỗ <laughs> mở dầu vậy đó. trường sa hoàng sa vậy đó năm nước dùng vậy đó rồi kéo nhau đánh châu đốc thì ôi coi lại cái xóm giảng mình thấy mình <laughs> phải nói mình đi bây giờ đang in ra mấy cuốn biển đó. hấp dẫn vô cùng mà quên mình bỏ mình mà đi tìm bên ngoài cái ngu của người phật tử là không được như vậy ở đây có đi á ờ, hay không <laughs> tôi nói là tôi biết có một số ở đây ngồi nghe pháp sẽ có đi lên trên đó kỳ đôi bến tre cũng có một số lội qua bên đó tôi mắc cỡ tôi giảng không kết quả không có niềm tin về mình thì đó là đạo người trời tôi nó có đó không phải sai mà nó không đi tới giải thoát nó lưng chừng cái gì muốn tu người trời hả muốn tu phật đức phật ra đời là mục đích muốn chúng sanh tu phật muốn chúng sanh chấm dứt sanh tử chứ không phải bỏ cái sanh tử ác xấu mà lên sanh tử cao thượng đức phật không mong gì cái đó là có rồi sáu mươi hai tôn giáo đã có rồi đức phật đi tìm đạo sáu mươi hai tôn giáo ngày không thỏa mãn thế là tu cải sửa từ sắc thân bên ngoài bỏ chiếm sắc thân bên trong bỏ chiếm không trong không ngoài cao thượng hơn nếu còn dính mắt là còn kẹt tôi nói tôi khổ á tôi bỏ ngoài tôi đi xuất gia bỏ cha mẹ anh em tiền bạc nhà cửa vô đây không tiền không bạc nhà cửa tôi tưởng là em mà tu đắc được sơ thiền nhị thiền vào trong chìm đắm trong đó tại cái này là niết bàn như coi kinh sâu đức phật nói con con dính mắt cái này có trời trong phải niết bàn đâu rồi phải bỏ cái này khó bỏ lắm nó đâu có đụng chạm ai mà nó đem lại cái sự an lạc cho mình mà bỏ làm sao bỏ được trần thân bây giờ nó cũng mới là muốn bỏ mà cũng khó bây giờ nhập lại nhập không được người xưa là thân thể còn khỏe cái này muốn nhập mà số tiền dị thiền không phải dễ đâu à. quý vị phải giữ tám giới mà đó là tôi giữ gần đủ 250 giới mà tôi nhập rất dễ không tiền không bạc không nhà không cửa không tịnh xá đi lang thang theo nhị tổ giác chánh vô cái thiền định rất dễ còn bây giờ làm sao có vụ đó giờ tôi nhập là nhập không được nhưng mà mai là tôi hiểu được bát nhã bát nhã thì nó không có nhập không có sức thì thôi đại khái nó vậy thì vô trở lại thế thời hoạt pháp này đó thì chúng ta biết có mục đích của Phật là muốn chúng ta thành Phật chứ không phải thành người trời nhưng mà ác nghiệt thai ngài nói cái thời mạt pháp này là chúng sanh là khó mà đạt quả được vì cái quả nhập lưu đó cho đức Phật nói là khó hơn thống lãnh cõi đất hơn được sanh cõi trời hơn chủ trì võ trụ quả dự lưu tối thắng thống lãnh cõi đất là gì là làm vua bá chủ cái cõi quả địa cầu này thì bây giờ thì có mấy nước nga mỹ rồi tôi là bá chủ cõi cõi đất này mỹ nga trung quốc bắt mấy nước việt tiểu quánh nhau tùm lum việt nam mà cũng nằm trong đó thấy con cờ mấy con chốt mà việt nam quánh nhau tùm lum có thù oán gì đâu người việt với người việt hận sông danh rồi hận bến hải ôi sông danh đây biên cương thống khổ ôi bến hải đây biên cương sống khổ đây xa trường nay nấm mộ trời nam nay dòng sông dòng dân diệt thác quan đây cổ độ xương tàn xưa chất đóng ngoài đó đó tôi, tôi thích đau đớn vô cùng thì đâu phải là việc anh em cha mẹ con gì cũng có giết nhau hết ai ở ngoài chợ thì đi theo quốc gia ai ở trong đó thì đi theo giật binh giật cậu rồi gặp nhau thì cứ giết thôi giật mặt lên thì cha con anh em bạn bè thù quán gì thì mấy thằng lớn nó suối thôi anh mỹ pháp thì cái đó cũng nhân quả thôi do mình nói gì cũng không đúng nó là do nhân quả thì thôi bây giờ trở lại nào thì chúng ta thấy rằng cái giới lực là quan trọng thì đức phật thấy rằng sau này đó ừ, hơn thống lãnh cõi đất hơn được sanh cõi trời sanh về cõi trời dục giới sắc giới vô sắc cũng thua quả nhập lưu, hơn chủ trì võ trụ làm chúa tể ba cõi tức là cõi trời phi vi tổ chuyển lượng thánh vua so với quả dự lưu không bằng cái lai hết phước rồi lưng hội Thành ra bây giờ quý vị là tu nhất niệm thì giảng sanh như cõi trời. Một cõi trời hứa hết phước luân hồi nữa. Thành ra Thái tử Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng cái cõi mặt Pháp này mà cõi trời đâu phải gì dễ Quý vị niệm Phật đếm từ một đến mình niệm Phật có đếm Cõi trời Mà chưa có định đâu Tới chừng khói còn niệm Phật Vẫn có tiếng niệm Phật Chìm đắm trạng thái niệm Phật Đây mới được sanh về cõi trời Như vậy đây chưa chắc làm được Phải tám giới nhưng mà ráng lắm có thể làm được làm được thì giống như có trời lớn vẫn thôi vì ngài mới là chế ra pháp môn tịnh độ chỉ là cái thế giới cực lạc của pháp tạng tỳ kheo nếu sanh về cõi trời các con không muốn thì các con chỉ phát nguyện a di đà ơi con không muốn về cõi trời con muốn về cõi phật thôi tại sao cõi phật lại hơn cõi trời hơn xa quý vị có thể nghe cõi trời như tôi thuyết pháp là tôi thuộc về trời rồi tôi chưa phải là tánh quý vị nghe một ngàn lần cũng chưa đắc quả nhập lưu được mà bởi vì gặp đức phật có thích ca đó một lần là chúng ta đắc quả nhập lưu rồi tức bậc còn tại thế thì ai di dạ phật thích ca cũng vậy thôi giảng sanh gì đó gặp lập tức là thánh nhân nhập lưu liền nghe ngài thuyết pháp một cái thì là thành phật mà ngài là quá hiện tùm lum rừng cây cũng thuyết pháp gió thổi cũng thuyết pháp ao bát nước công đức cũng thuyết pháp nghe một cái là thành nhập lưu liền còn đây nghe tôi giảng một trăm lần cũng chưa chắc là nhập lưu được vì sao vì tôi đâu có chắc là nhập lưu <laughs> tôi không phải thánh làm sao giúp gì làm thánh được còn đức phật cái đức này thôi rộng lớn thành là ngài muốn thế giới này mà hết tai nạn ngài vẫn giúp hết tai nạn như thường nhưng mà tại sao ngài không giúp mà giúp thì Ngài không phải là con người trí tuệ Chúng sanh có khổ nó mới tu Người chúng sanh sung sướng mà không tu Thành đâu quý vị thấy mấy người giàu là không tu được Mấy người nghèo quá đó Thì là cô không tu được Muốn tu làm sao tu Không lẽ cặp đất mà ăn Bây giờ mấy người nghèo làm sao mà vô đây ngồi Quý vị nghe Pháp được Còn quý vị giàu đây vô đây ngồi mỏi lưng ăn chay sót ruột mà cạo đầu thì rác da <laughs> không làm được chỉ có người trung bình đó không giàu quá không nghèo quá mấy người giàu mà chịu tu là ngàn người mới có một hai người bỏ hết giàu thì muốn tu thì không nghe xe mắt múa không mặc đồ trơn láng mịn màng không thoa xôn dội phấn nếu có bài gì cũng không lợi tôi cạo đầu và cái chân mày còn kẻ đơn thui rồi cái môi thì to son, tôi nói trời ơi bà thọ tắm giới bà bạch tôi chứng minh mà cái chân mày bà còn đơn thui vậy thòn cái môi còn đỏ chói bà quét không bỏ được ha nó không được sư tôi nói sao vậy con sâm tôi không biết sâm là cái gì tôi nói sâm là sao tôi nói tới chết mình nó cũng dính vậy luôn tôi cái già vậy đâu mấy mấy tám chục tuổi mà chân mày còn cong véo đen thui như có lọ nồi bây giờ rửa không được mà nói nó xâm mà tôi nó có biết xâm là cái mốc gì đâu rồi cái môi son cũng vậy nó đỏ ché mà vô phải nói cũng xâm chết là đem theo mà tám giới gì coi không được cái mặt bà cái đầu thì trọc mà cái chân mày cái môi son thì tu cái gì cái gì coi chừng đó nên là mình ngu mình lỡ dại vô đó còn bây giờ cái Việt kiều nó về đó mấy bà già ở đây cũng có mấy bà đi qua ngoại quốc tóc đen nó bạc rồi bây giờ không nhuộm đen mà nhuộm đỏ thôi đó có mà bảy mấy tám chục tuổi rồi ra lễ tôi đi ra ngoại quốc tôi nói sao cái đầu mà bữa nay đỏ ao vậy nó <laughs> còn nhuộm tóc rồi mấy đứa con mấy đứa cháu này nó không nhuộm nó không rảnh quá rồi ờ, nó qua qua bởi nó chết thêm ở đây sướng hơn Thành ra mình độ mấy người xa đọa không được mà xa đọa nó độ mình. Thì về bây giờ Việt Kiều nó độ Việt Nam có đống, nhất là mấy cô. Vì có đô la, nó cưới là nó lãnh qua bển rồi qua bển rồi khóc. Có nhiều người đây sung sướng muốn chết, không có đụng ngón tay qua bển làm, ta đầu tắt mà tối. Vô casino gì nó trời ơi đi làm đầy tớ người ta mấy cái hãng xuống nó chửi trên đầu có người giải quá đi có vật chất mà vật chất thì mất tinh thần nhất là thời buổi này mà tinh thần hơn thì vật chất suy đổi mà con người mà sống gì chất hay tinh thần quý vị nhịn đói 100 ngày mà uống nước mà chết tôi chịu thua mà quý vị bế tắc cái tinh thần 5 phút là quý vị chết liền khổ đau về con cái khổ đau này kia rồi là tự giận liền còn quý vị nhịn đói tiệt thực để mà dưỡng sức này kia 100 ngày uống nước rồi cái sống nhân cái vật chất đâu có giết chết ai cái gì tuyệt thực đó mà tôi bảo đảm là chết tôi chịu nhưng mà ăn lợi là chết <laughs> quái mà ăn no đầy bụng thì nó tức nó bể cũng tại cái tâm thôi thành ra quý vị nên nhớ từ nay là nắm cái tâm nha thân nghiệp khổ nghiệp chưa kết luận là tội phước gì hết trơn á thành ra đừng có nhìn người ta biết người ta làm cái đó mà cái tâm ta như thế nào khổng tử mà còn lầm đó mà chúng ta nên nhớ lầm mà lầm đệ tử là nhan hồi của ngài tử lớn nhất ngồi trên đó ngài thấy nhan hồi đang nấu cơm đâu mà rồi dông nó tới cái rớt bò hóng xuống ông thấy cái bò hóng này ông đắp đậy cái nồi không kịp ông bốc cái bò hóng này ông bỏ ông bị ông ăn thì khổng tử ở trên đời người thấy lúc nó 72 vị đâu mà có mỗi vị có một tô cơm khổng tử than trời ơi ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi chính mắt ông thấy mà thằng này nó ăn một chút xíu nó ăn thêm phần nữa đâu có ai biết người ta đi kiếm rau về luộc con mình ông nội lớn nội nó nấu cơm thì khổng tử trên lầu đờn dòm xuống thấy nhóm tính là cái thằng này là đệ tử lớn nhất mình tin tưởng nhất cũng như là xá lợi phật của Đức Phật nói trời ơi ta làm thì tử lớn nhất của ta rồi tới chừng nghèo đói rồi nó mới lố mỏi <laughs> thì ai không vậy gặp mình cũng vậy mà kính cộng tử là thánh nhân đấy mà con lòng tới chừng mà mấy anh em đem rau về luộc ăn nó đói quá xa rồi bảy bữa mà không có hụt cơm uống nước không thì bây giờ ông này là ông ăn một phần mà chút nó ăn thêm phần nữa trong lúc anh em đi kiếm rau về luộc con tự nghĩ vậy thì nó rõ ràng vậy rồi chính con mắt này thấy mà nhưng mà lên rồi thì cũng ngồi giống như tôi bây giờ con tự ngồi giữa đệ tử ngồi hai bên 72 chị thì nhân hồi ngồi bên lớn nhất mà thì thấy trong cái tô côn có giang hồi là cái tô công có mấy cọng rau luộc rồi giờ không có côn Thế sao đệ tử không có cơm người ta có hết mà đệ tử nấu cơm mà chia mọi người hết được không có Rồi nãy có cơn giông qua bồ hóng nó rớt xuống Con bốc ra không hết Mà cơm nó còn sống Còn nóng dễ ăn để nó nguội nó khô Rồi mình để ăn thì chắc không được Bồ hóng nó dính rồi nó đầy hết Con phải bốc con ăn trước Phần con xong rồi bây giờ con ăn cái tô không Ngài nói trời ơi ta lại lầm đệ tử ta lần thứ hai nữa rồi Chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta đừng có nhìn cái hình tướng Chưa biết bên trong cái tâm như thế nào Chính bậc thánh nhân là khổng tử mà còn làm huống gì quý vị bây giờ đi phê phán người này, phê phán người kia Xôn xỏ người này, xôn xỏ người kia Cái hành động nó đâu có quyết định là tội hay phước Mà tội phước là do cái tâm bên trong Ngã ngồi đâu có tội lỗi gì mà ông lại là con người tốt nhất Ông nghĩ bà mơ bờ hống trong cơm này đâu có ông huynh đệ nào dám ăn Mà dớ bên trên mà nó còn sống mà sực sực nó chưa chín nữa Thì bây giờ nó còn nóng ăn còn được chứ mà để nguội rồi nó như cơm cháy Thôi giờ mình ăn hết thì phần mình hết rồi thì thôi Khổng tử ở trên đâu có biết cái tâm không Thấy hình tướng không trời tầng này nó Ta tin nó quá xá mà nó lương lẹo là bế tắc rồi nó làm hai phần <laughs> giờ ăn phần nữa là bạn nó đi hết trơn đâu có ai biết con mình mình biết nó chắc nó quên mình ngồi trên lầu nó cái này là một bài học cho quý vị biết rằng là đừng có xóm xỉa người ta khi mình chưa phải là thánh nhân mình chưa phải là như lai cái hành động nó chưa kích biết kết tội là nghiệp hay là phước mà cái tư tưởng cái ý chí mới là chánh trong vấn đề hành động thân nghiệp khẩu nghiệp không có quan trọng gì hết mà cái ý nghiệp mới là quan trọng cái gì nắm heo tu là tu trên tâm niệm phật cũng bằng tâm đừng có nói lần chủ nhiều với ít niệm mười ngàn một ngàn bốn chữ sáu chữ la lớn la nhỏ không ăn thua gì hết mà trong lúc niệm với tâm như thế nào niệm phật cần phải tụng chú hồng sư nên từ nay mà hỏi nữa là tôi cạo đầu hay không tôi nói trước ở đây được cũng hỏi nữa à <laughs> rồi bây giờ hiến xác rồi thì có nổi sân không sư tám tiếng mới đứt như vậy rồi con nổi sân hay không Mày hỏi mình mới phải chứ hỏi cái tâm của mình mình đã làm cái gì quý vị phải nắm cái tâm thì nắm được đạo Phật Còn không quý vị luân hồi sinh tử Còn dài dài nữa chứ không phải không đâu Nó trở qua một cái là quý vị nắm không được Thành ra bây giờ hỏi cái gì tôi cũng trả lời được Tôi không kẹt cái gì hết trơn Làm cái đó phải hay không? Không, không phải mà cũng không đúng Tôi phải coi cái tâm tôi mới kết luận được Mà cái tâm đó chính mình phải biết Chứ tôi làm sao biết được Chừng nào tôi là thánh đó nhưng mà tôi trả lời là không kẹt Giờ hỏi là cái gì 10, 21 tháng 12 có hay không Tôi nói nó có là sai mà không có là trật Thành ra cái ông gì ở Sài Gòn viết giấy luôn mà tôi giảng vậy mà ông lại hỏi Ông nói sư nói địa tạng, địa ngục không có Như vậy thì kinh địa tạng là không có hả sư Mấy người chết xuống địa ngục này kia Người ta đi cầu siêu cầu hồn là không có hả sư Tôi nói trời ơi tôi nói hồi nào tôi không nói địa tạng có mà tôi cũng không nói địa tạng không mà tôi không nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh là có mà tôi cũng không nói là không 18 tầng địa ngục tôi có nói có bây giờ đâu mà tôi có nói không bây giờ đâu có hay không là do ông chứ tôi lợi do, do tôi ông tin thì nói linh mà không tin thì tối như vậy đức quan âm mà cứu khổ bây giờ có hơn xưa thì tôi nói cạo tóc nữa ví dụ quan âm rất linh Ai cũng thờ quan âm chùa nào cũng có quan âm Ở đây thì bạch tử cũng bật tôi đơn quan âm hoài Tôi nói sao cô không thờ quan âm của cô á Quan âm nào sư Tôi nói cô là quan âm chứ còn quan âm nào nữa Tôi nói sai là tôi chịu tội hết Quan âm này không thờ vị thù quan âm kia Cô mà làm tội lỗi cô lại quan âm hình tướng đó mà nó qua cứu cô hết tội tôi chịu thua Tôi xuống địa ngục nói gì quan âm không linh hả sư tôi nói chết tôi đâu có nói quan âm không linh mà tôi đâu có nói quan âm linh tại sao có người niệm phật giảng sanh người niệm phật không giảng sanh a di đà không bình đẳng tôi bảy tôi bả a di đà nào mà a di đà là ai mà giảng sanh hay không là do a di đà hay do mình cái gì mà không nhất niệm rồi bây giờ bây giờ lại xối đầu bây giờ ai gì đà con không cứu đặng sanh còn cái gì nhất niệm một cách tha thiết phát nguyện mà di đà không tiếp dẫn tôi chịu tội hết vậy là cái tiếp dẫn gì gì cực lạc là do di đà hay do mình mình phải hiểu ở chỗ đó mình là phát nguyện tha thiết 99% còn có một phần trăm của ai Di Đà thôi thì ngài làm sao bỏ được còn bây giờ cái miệng thì nói tôi ta thiết tôi phát nguyện tôi niệm một ngày mười ngàn câu một triệu câu một tỷ câu mà cái nghế tùm lum hết trơn thì ai di đà nào mà tiếp dẫn không có vụ đó thành ra đạo phật rất là sáng tỏ tôi muốn đem lại cái sự sáng tỏ cho quý vị để từ nay quý vị không còn mê tín không còn chạy theo ngoài nữa từ đây cho tới ngày 21 tháng 12 là nó đủ thứ chuyện bây giờ bỏ mình đi tin ngoài đó cái đó là một cái ngu mà người phật tử cõi trời thì được mà cõi làm phật là không được nhất là trời dinh này rồi tôi muốn làm quý vị phải có một sự thông minh sáng suốt nắm đạo phật cho vững mà đạo phật là gì thân khẩu ý nắm cái ý thôi nắm cái tâm của mình siêu hay đọa là do cái tâm hiểu biết đúng đắn hay không là do cái tâm mà đức phật là không có một cái xiềng xích không có nhốt tù phạt không có tử hình gì hết rồi một ngàn hai trăm năm vị răng rác bây giờ như tôi như quý vị mà biểu là đánh bài biểu cờ bạc làm sao làm được tại sao vậy ai cấm mình mình hiểu biết mình không làm được. còn tôi xì ke ma tí bắt rồi dốt đôi bỏ ra nó gì rồi nhị xì ke nữa bắt có bỏ gì tại sao vậy nó không có cái hiểu biết thì đạo phật là cải sửa cái hiểu biết chứ không phải là cải sửa sắc thân để, để ăn trộm cắp thì chặt tay cái tay lấy đồ sao cái tay không lấy thì ai lấy sư cái gì sai cái tay mới được sao rồi mấy bớ tôi đã từng kể hoài như lấy cục đá mình chọi con chó con chó nói cuộc đó mày làm tao đau mày nói mày con chó mày ngu cuộc đó là làm mày đau cái người chọi là mày đau chứ mày nói con chó ngu mình khôn hơn nó không rồi bây giờ cái gì chọi cái tay chọi cái tay này mới là tránh thủ phạm làm cho con chó đau đúng không cái tay không mà đi cầm cục đá đâu có cái vụ đó phải có cái gì sai cái tay mà cái gì sai đấy <laughs> chúng ta khi rồi chúng ta thấy từ cái sai lầm này đi tới cái sai lầm khác cái tay sẽ gì cầm cục đó là do cái ý chí cái nghiệp sai khiến nó cái tư tưởng sai khiến nó cầm cục đó trọi mà tư tưởng khi nào mới có <laughs> tư tưởng có phát hiện khi nào có cảm giác khi nào nhớ lại tư tưởng đâu có đâu có đâu nhớ được nhớ quên là do a la gia tất cả những kinh nghiệm kiến thức chứa trong đó à, con chó này hôm qua nó lợi nó ăn cái miếng tàu hũ mình hay ăn con cá nó ta đi mất mình thường không kịp mày chết bữa nay nó xuất hiện nữa thì cái ai lại ra ý chí đó cái nghiệp mới cung cấp trong đó cho tư tưởng tư tưởng mới nhớ lại ờ à, con chó này hôm qua qua miếng tàu mình tao lấy cục đá cho mày chết thì mới sai cái tay đi lấy thì cái tay này chính là ý chí hợp tác với tư tưởng mà làm sao tư tưởng nó nhớ được à là già cái tiến trình năm quẩn này tôi giảng rất nhiều quý vị về phải suy gẫm tới từ giao tới tối thì chết mồ tối rồi đây là cái vấn đề luân hồi sinh tử của mình tất cả hành động của mình từ qua cái tiến trình năm vững đó thì a la gia là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức Còn moi trong đó chính là mặt na ý chí mà hành động là do tư tưởng phê phán mà tư tưởng có là khi nào có cảm giác mà cảm giác khi nào có là có căn tiếp xúc với trần thành ra cuộc đời này bây giờ biết bao nhiêu đau khổ đau khổ về tiền bạc đau khổ về vợ chồng hoặc có người lời kiếm tôi xin giải quyết vấn đề Tôi nói vấn đề đâu có mà giải quyết Vấn đề là cái gì ông biết không Có nhiều mà học tới bác sĩ là kỹ sư tiến sĩ này kia đó mà Vẫn đau khổ Học rất giỏi Là giáo sư đại học đứng dạy đại học Mà đau khổ vô hỏi tôi Giờ bệnh tâm, tâm thần thần kinh biết bao nhiêu Tôi nói bệnh thần kinh ở đâu có con có vấn đề muốn hỏi sư tôi nói cái vấn đề có hay không đặt vấn đề là một cái ngu mà tìm cách giải quyết vấn đề sanh ra bao nhiêu vấn đề thế giới này đặt vấn đề thế đất này sắp bùng nổ là một cái ngu mà tìm cách liên hiệp quốc hợp tác nhau để mà thế giới đừng bùng nổ bây giờ kêu bằng cái gì đó việt nam giờ cũng vô cái hợp tác gì đó quốc tế vậy cứu được không không có ai cứu thế giới này được hết chỉ có mỗi người chúng ta chịu cứu mà chúng ta yếu xìu định lực không có làm sao cứu chỉ có phật còn không thôi mấy ông vua làm vua là phước báo ông tổng thống hợp nhau mấy ông phải ăn chay <laughs> phải tu trước thì dân chúng ông theo chứ không bắt buộc nó được cũng như tôi mà khuyên phật tử là tôi phải làm trước tôi ăn thịt uống rượu tôi mua ca múa mà tôi khuyên quý vị làm sao nghe cái đạo Phật không bao giờ dùng cái quy quyền không bao giờ dùng cái sợ mà hiếp đáp người ta mà dùng cái hiểu biết hiểu biết sai lầm cho nên cuộc sống mới đau khổ mà cuộc sống hết đau khổ là do có cái hiểu biết hiểu biết là cái gì là cái tâm thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó quý vị cố gắng ha thì cái hiểu biết đầu tiên đó là chúng ta phải giữ năm giới <laughs> mà cái giới đầu tiên bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà chữa đau khổ này quý vị nên nhớ đau khổ là do tư tưởng nó bây giờ con cái nó bất hiếu con khổ quá sự con cái bất hiếu là khổ sao bây giờ con cái vợ chồng rồi nó tiền bạc không có rồi nó khổ vì do tiền bạc mà khổ sao nó sư nói vậy là không có vấn đề gì hết sao tôi nói không phải là không có vấn đề mình chấp nhận vấn đề là một cái sai lầm một cái ngu mình giải quyết vấn đề thì sanh sứa nhiều vấn đề mà ở đây của mình là phải thấy rõ vấn đề từ đâu mà có vấn đề nếu mình thấy rõ rồi thì vấn đề nó tự tan lỗ lên. Thành ra đạo Phật chủ trương là cái gì thấy rõ Mà thấy không rõ thì bắt đầu có cái nghi Tin hoặc là tin có hoặc là tin không Thí dụ trong tay tôi nắm lợi tôi nói trong tay tôi có cục kẹo Quý vị tin không? Tôi nắm lợi quý vị có thấy cái gì đâu thì chia hai nam nữ Bên nữ thường thường đặt cái niềm tin sư nói có cục kẹo thì có sư con tin cái nam nó mê tín đồng bà mê tín với cô có thấy cái gì trong tay sư không mà tại sao dám tin tôi tôi mới là chánh chánh tính tôi tôi không thấy thành ra tôi tôi không tin nhưng mình thấy mình hay vững hơn nhưng mà vững không nó lý luận ẩu tôi lý luận ba xu bây giờ nếu bên nữ mà khôn một chút Hỏi gì cho mấy ông có thấy trong tay sư có gì không? Tôi cũng như cô, tôi có thấy gì đâu. Không thấy sao mà dám không tin. Thì tin tụi tôi tin có, mà mấy ông không tin tức là tin không có. Mà tôi đuôi mấy ông cũng mù. Cứ đuôi mù như cái nhau mà, mà người tin có, người tin không thì hai người đều ngu hết. Cái đó chút xíu mà chúng ta không để ý. Phải đặt lên cái niềm tin, cái nghi ngờ thì là sai lạc rồi. Vậy bây giờ làm sao sư? Thấy rõ Phải thấy rõ Thấy rõ thì cái niềm tin hết Bây giờ tôi mở tay ra tay không à. Rồi tôi nắm lại đến trong tay có cục kẹo nắm trước mặt mấy ông bà Mấy ông bà tin không? Bà nói ôi cái này không có sư đặt vấn đề sai rồi Tụi con hai bên để trả lời thẳng với sư ra trong tay không có gì hết còn không có gì thì tin hay không tin Vì sao? Vì tôi, tôi thấy rõ Đạo Phật là nói thấy rõ Nó sáng tỏ vô cùng Rồi bây giờ quý vị cái mù mờ mà không biết là ngày 21 tháng 12 có tận thế hay không Bắt đầu có tin không tin Và Tận thế cũng vậy mà không tận thế cũng vậy Tận thế là do mình tưởng tượng ra. Mà mình thấy rõ rồi nếu mình mà đặt vấn đề là cái ngu mà vấn đề là phát xuất từ tư tưởng mình bây giờ chúng sanh cộng nghiệp mà nếu mà đủ duyên thì nó có còn đủ duyên thì nó ẩn thế giới này là ẩn hiện thì tôi nói sơ thôi ha tôi còn giảng kỹ nữa nhưng mà không có thì giờ bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tu tập của chúng ta thì cái quan trọng đó là giữ năm giới đầu tiên thì cái giới đầu tiên là cái sát sanh kế là trộm cắp ba là tà dâm thứ tư là nói dối thứ năm là dùng các chất sai nhất là uống rượu thì cái sát sanh này khó giữ lắm có người ăn chay tôi hỏi tại sao ăn chay nói gì tình thương tôi nói tại sao lại tình thương tình thương là cái gì từ bi mà tại sao lại có từ bi chứ <laughs> có nhiều đó thôi sao đó, thì còn thấy là nó có vợ có chồng này kia rồi mình ăn nó không đành có nhiều thôi sao ăn cho nó máu huyết nó tốt ăn cho hết sân có nhiều đó thôi sao chúng ta phải thấy rằng cái bình đẳng trong tất cả mọi sự vật chúng ta ăn nói gì không phải là tình thương không mà là thấy rõ thấy rõ nó không thật mình cũng không thật rồi bây giờ mình chấp nhận mình ăn mình thấy ngon mình phê phán này kia nữa thì nó mới đi đi cái chỗ sai lầm thì ban đầu thì được cái tình thương mình thấy là loài thú nó có cho mẹ nghe mình giết nó không đành do nó mình tập ăn năm ngày rồi 10 ngày rồi ý chí mạnh là ăn chay trường có nhiều bà già tới bây giờ đó 10 ngày cũng không xong mấy cô mấy cậu giờ cũng vậy nhất là những ngày tết này việt kiều nó về nó kêu với là phá giới liền chúng ta không có niềm tin chúng ta không có vấn đề thấy rõ đó thành ra quý vị làm sao cố gắng năm giới là ăn 10 ngày chay từ nay là heo chó gà vịt mấy loài thú lớn là không giết chỉ còn ăn tôm cua cá tép thôi tại sao vậy thì cái này cũng khó vì chúng ta thấy hay cái linh hồn nó càng mạnh thì báo quán càng dữ chúng ta giết 100 con tép không bằng giết một con gà tại sao vậy con gà cái cái linh hồn nó mạnh hơn giết ba con gà không bằng giết con chó tại sao vậy thì con chó cái thần thức linh hồn nó mạnh hơn giết năm con chó không bằng giết người ta có người lại hỏi tôi nó <laughs> cười nó ngoài đó sư nói là giết vì chứ lời cỏ cây nó không có sự sống sao tại sao mà sư ăn chay sư ăn cỏ cây nó cũng có sự sống vậy anh đã nhiều người nó dốt nó có sự sống mà nó chưa có cái hiểu biết có cây có cảm giác chứ chưa có cái tư tưởng chúng ta phải hiểu vật lý sinh lý tâm lý như là bàn ghế này kia là vật lý chưa có cái biết chưa có sự sống còn cây cây mấy cây cây này với cỏ này kia có sự sống mà chưa có cái biết cái cây này quý vị đi về nó có biết mừng quý vị đâu nó có tư tưởng còn con chó về nó biết chủ nó nó ngoặt đuôi nhưng có biết nó mù mờ lắm quý vị đi mặc đồ đen rồi gì, gì mặc đồ trắng là chủ nó nó vẫn sủa như thường cái sự tư tưởng nó yếu tới loài người tôi cũng cao là bây giờ có ý chí thành ra loài người mới biết cải sửa có lương lý có bổn phận có quyền lợi mà có lương lý bổn phận quyền lợi thì có nhiều cái hậu xử được thành ra đức phật thái tử siệt ta mới thấy bỏ đi tu khi mà gia đình đông con rồi thì giữa cha mẹ bên chồng cha mẹ bên vợ hiểu lầm nhau mình ở giữa mình làm sao ai không nói mình phải thì giữa vợ mình với là đứa đứa em bên làng trai hiểu lầm mình làm sao ai cũng cho mình phải hết rồi đức phật thấy là cái việc đó nó khó rồi phải còn vợ còn con còn thần dân cho nên ngài biết đi tu mà chúng ta thấy đương tu không phải dễ cái tập khí của mỗi người nó đã nhiều kiếp rồi nhất là cái tình dục thì cuối cùng là ngày tính dứt thì mấy bô lão mới bạch chỉ ra vô tịnh phạn tịnh phạn thấy cột con con này không được cột thế tử không được mới kêu hết quan rồi hỏi làm sao mà cầm thế tử lại thì không ai bảy ngày không ai trả lời được hết vua tức nữa giờ nếu mà không trả lời được là ta cách chức hết cuối cùng ông quan mới xin mấy bô lão dưỡng lão cất ngôn có mấy ông già kinh nghiệm là giỏi nhất thì họp hết bô lão thì có ông già hai trăm mấy chục tuổi ông đưa tay theo già đó thì bệ hạ không thể nào cầm thái tử được đâu con chim đại bàng đó lỡ xiềng xích gì nó cũng bứt đứt hết chỉ còn một cái bước cuối cùng đó là bệ hạ dùng sự tóc cuộc thái tử đó <laughs> cái sắc đẹp nó nguy hiểm vậy đó thì cuối cùng là sau khi thi tài áo võ là thái tử rớt với bà gia du đà la còn một gia nhân tuyệt sắc chính nước mà lại tranh giành nó cũng thua thái tử đó ngài bị cổ cứng nó có do hồ la đứa con đầu lòng thì cái đêm mà đại hội này ngài thấy là son phấn là đẹp đẽ như tôi nói lại rồi ờ, tới chừng mà uống rồi say mềm rồi cô nào có lấy ngã xuống sùi một mét thì hôi rình mùi da thịt mùi son phấn rồi cái mùi ờ, mà rượu nồng nặc ngài nói phải đi thôi ở lợi thêm hai bà chú nữa là chết rồi ờ, nếu ngài không nhất tình đi rồi làm sao mà có cái đạo phật hôm nay mình ngồi đây mình biết cách tu mà chúng ta thấy bỏ được không trời ơi mình có nhà cha mẹ có tiền bạc để mình bỏ còn không được muốn gì ngay vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan nắm hết cả gian sang trong tay dứt dám dứt không ngài biết nếu có ở chậm chút nữa mà mai đây rồi gia du đồng la thức dậy rồi ngày cứ khổ cứ kề mình hoài có siết hoài đi đâu được thì nửa đêm phải trốn đi rồi trốn rồi từ thái tử mà bỏ ngôi vua mà mặc cái áo của người ăn mài, của người ăn xin đổi cái bộ đồ mình lấy bộ đồ khất sĩ rồi năm năm tìm tạo sáu năm cổ hạnh không tìm ra mấy tôn giáo là chỉ 62 tôn giáo thời bây giờ chỉ là người trời không thì ngài thấy cái chỗ hơ cái cõi trời vô sắc giới cõi phi phi tưởng thì một cõi tương tự như là a la hán một cái tương tự như lai nghe qua cái ngài biết sai mà nhập định có bảy bữa là đắc a la hán a la hán giả bảy bữa đắc như lai cũng như lai giả ngài giảng cho mấy ông thầy nghe mấy ông thầy hiểu nhưng mà cái chừng chỉ lại cái quả là hán thiệt rồi thì ngài cũng là bồ tát ngài chưa đắc đâu mình nói là đi hết ấn độ không ai cao hơn hai đứa tôi đâu phải tự thấy đúng bây giờ phải tự tìm lấy thành ra ngài mới là sau khi sáu năm tôi năm năm tìm đạo rồi cũng thấy không thấy đạo con người sung sướng quá rồi làm tế tử rồi không đắc bây giờ khổ hạnh tới chết đói cũng không đắc thì nó giờ trở về trung đạo Ngài mới xuống sông đi liên Ngài tắm rồi lên nhận cái sữa của ta Rồi Ngài ấy tỉnh táo lại Ngài nói cơ duyên ta đến đây chắc đến rồi mình đi cặp dòng sông thấy có cây bồ đề quá lớn Bên dòng sông rất là mát Sông Ly Liên Thiều Mà nói Thấy tay lên tề ở đây đó mà Máu ta có khô xương có mục Mà ta không thấy được có đòi giải thoát Không thấy được có bất tử Người ta nguyện chết đây đó, Lời Ngài lên là trải vào đoàn Hồi 49 ngày Thì thấy được quả Phật Ngài nói thôi, cái xả ra rồi Ngài nói thôi, Không giấu quá được Chúng sanh nó mê mờ lắm Chúng sanh là tôi với mấy ông bà Mới tập khí quen rồi Tu là cái sữa Tu là thân hoa Tu là trở nên cao thượng Bỏ cái xiền cây, xiền sắt qua xiền vàng Là xiền vàng làm sao bức bức được Tu là muốn sung sướng, muốn hạnh phúc cõi trời vô hưởng phước lại thì cái thói quen cải sửa rồi có nó kêu là bởi vì nói là có nói đạo phật mà nói là khổ đế là chán đời chưa hiểu đạo phật khổ đế đâu ăn thua gì cái tập đế mới quan trọng cuộc đời là tám khổ ăn thua gì đâu sanh già bệnh chết thương yêu già bệnh chết là khổ sao đức phật có già có bệnh có khổ có chết không đâu có khổ ngày cũng già, cũng bệnh, cũng chết Nhưng mà Đức Phật là không khổ Đau đớn Ngài vẫn đau đớn Nhưng mà khổ là do tư tưởng Chứ đâu phải là do Cái xác thân đâu phải là do cảm giác Nên đâu có gì phải nắm cái chỗ đó Mà tư tưởng khi nào mới có thì thôi cả tôn giáo không ai tìm được cái đó Cứ là đặt vấn đề Chấm nhận tư tưởng Rồi tìm cách giải quyết tư tưởng Thì lẫn quẩn trong tư tưởng ngài thấy được cái đó bây giờ đừng đặt vấn đề khi căn tiếp xúc với trần mình phải biết theo dõi nó không được cải sửa rồi khi trần tiếp xúc với sự vật có cảm giác khởi lên phải coi cái tiến trình của nó mà nó chuyển biến qua tư tưởng thì bắt đầu cái khổ từ đây mà nếu thấy rõ nó rồi thì đâu có vấn đề như nãy tôi nói thấy rõ thì không có vấn đề mà không thấy thì lờ mờ lờ mờ thì khỏi lên cái nghi tin hay không tin để tin thì cải sửa mà không tin cũng cải sửa tin cũng là ngu mà không tin cũng ngu đặt vấn đề là một cái ngu thì thế giới bây giờ đang đi vào đó mà thế giới hoang thua vậy tôi nói quý vị mà. mỗi người chúng ta cũng đang đi vào đó tôi muốn quý vị thành phật chứ tôi không muốn quý vị người trời nhưng bây giờ làm sao thành phật có nhập lưu đâu có phải dễ thì còn pháp môn tịnh độ thôi <laughs> là nhất nhất niệm mà thành như lai chỉ có tịnh độ mới dám nói thôi còn nhất niệm mà thành trời do tâm như lai chỉ thành thêm cái phát nguyện thành ra tôi mới đề trên bảng với nguyện giảng sanh nắm cái nguyện là nắm tất cả cái kia là duy tuệ thiện nghiệp nắm cái huệ là nắm tất cả giới định tuệ thì giới định không quan trọng mà cái huệ mới quan trọng thân khẩu không quan trọng mà chính cái nguyện cái ý mới là quan trọng rồi thì bây giờ trở lại thì cái đầu tiên của chúng ta là muốn đi xa bắt đầu từ gần mà gần là phải giữ năm giới mà cái giới đầu tiên là sát sanh là khó nhất thì tôi khuyên quý vị về phải ăn chay ít nhất 10 ngày và từ đó tiến lên chay trường rồi bắt đầu mới là hạ thủ công phu thì mới được nhất niệm nhất niệm là niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật coi đếm coi còn niệm Phật cái này phải qua tám giới thì quý vị tập giữ tám giới không phải thọ là được mà có thể không thọ mình giữ Nghe không? ở đây tôi thấy có một số giữ được năm giới được cũng có thể là nhất niệm được nhưng mà hơi khó thời buổi này là khó giữ giới lắm nha quý <laughs> vị cố gắng cái đầu tiên đó là cái ăn chay nhất là thời hôm nay tết tết tết dịch gà kêu chết chết chết <laughs> không biết bao nhiêu gà dịch chết cũng vì cái lỗ miệng mình thành ra cổ đức có đặt ra cái bài thơ tôi đọc lại vậy đây là thường đa số là người thường thường con nghe thơ thì thích tôi nói nãy giờ đây <laughs> trước lý không nghe mà nói mệt đọc cái bài thơ cho nó thoải mái cái thần kinh của mình không kéo là nó bệnh tâm thần hết thì có đức cái bài thơ tôi thấy hay tôi đã đọc mấy lần rồi nhưng mà có số người mới không nghe để mình thấy cái sự đau khổ của tất cả các loài thú mà mình cố gắng ăn chay bước đầu của đạo Phật là giới tức là hành Nghe phải giữ giới mà cái khó đầu tiên của giới là, là sát sanh rồi cái cuối cùng đó là không ghiền các chất sai nhất là uống rượu mà phải quán vô thường là bao trùm hết cái đó cao quá vô thường vô ngã thì khó giảng thì thôi tôi xin đọc cái bài thơ đó để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay thì cũng hết giờ rồi còn có 5 phút nữa thôi những bài thơ như vậy trong cái bài nghi thức tụng niệm có là quý vị không để ý Nghe Muôn loài nào khác chi ta Cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn Có cha mẹ, có họ hàng Kết bè sinh hoạt mà hiệp đoàn siêng năng Ta đừng giết nó mà ăn Cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm bảy câu trước đọc mô ngầm làm cho chúng nó âm thầm khổ đau lạc bầy dấn giác xung sao lại e cái nạn thớt dao hầu gần mình cũng thân nó cũng thân mà thương mình giết nó thì trái cân không bằng lâm mình cảnh ấy khổ chăng ví như có kẻ bắt phân chúng mình thì mẹ cha cô bác thảm tình xót xương đã lắm mà bất bình xiết bao ruột rà ai cắt chẳng đau tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. nếu ta suy nghĩ mà càng tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân làm người ta có lòng nhân hãy khơi tánh phật lần lần sáng ra người cùng muôn vật một nhà ta là anh chị chúng là đàn em thương nhau ta hãy xét xem ra tay cứu giúp đàn em dại khờ khi lâm nạn chúng bơ dơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mất nhìn thấy ai giết thất sanh linh lừa lời khuyên giải mà dung tình cản ngăn, thú kia nó cũng là thân cũng xương mà cũng thịt có phần như ta đánh đau chúng nó kêu la tiếng kêu đứt ruột tiếng la xé lòng tánh linh người vật cũng đồng xuống tay bao nở mà cầm lòng sao đoan thân ta thì muốn cho an mà thân kẻ khác lại toan xéo dài làm người ta lánh nạn tai sau cùng kẻ yếu ra quay dữ dằn nếu ta biết lẽ công bằng biết câu tội phước mà biết căn lưng hồi đã không giết nó đành rồi cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh chớ cho chúng khổ vì mình mở lòng thương xót mảnh hình hài kia đừng làm chúng nó xa lìa con này mà xa mẹ vợ kia cách chồng đừng bài cắt khổ nhổ lông việc làm cũng phải dự phòng về sau dây quan ai lại buộc vào Kiếp này chưa trả thì kiếp nào mới trả xong Muốn cho mình được thông dong Đừng làm kẻ khác cổ lòng mà chi Chớ gì một chút sân si Mà ba quan trái kéo trì cuốn lôi Muốn ra khỏi biển luân hồi Và kia phải hái cho rồi đừng gieo Dừng chân thì bóng chẳng theo Ngưng tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình ai ơi hãy khá giữ gìn đó là cái bài khuyên đừng viết tú nghe không? <laughs> nghe hay tôi nói là có ca có kệ rồi kêu quý vị thích lắm thế rồi mà cái việc về ăn chay nha nhưng mà vỗ tay không á giờ chay bằng cái tay thì chay bằng cái miệng luôn mà chay bằng cái miệng chưa được đâu phải chay bằng cái gì nữa phải chay bằng cái tâm <laughs> tức là phải tỏ tình thương với loài thú mình thấy ở ngoài quốc đeo người ta thú mà con mèo con chó tôi không có qua bệnh không biết người nó có mùng ngủ nữa thương tới vậy thì người ta tuy là người ta ăn mặn nhưng bây giờ ăn chay cũng nhiều quá là bởi vì nó sinh ra bệnh tật đó thì quý vị cố gắng vậy thì cái bài giảng tôi tới đây cũng tạm ngưng là một tiếng 15 phút thì thì tôi cũng xin khuyên quý vị là cái đầu tiên của chúng ta cố gắng giữ giới thì chúng ta mới về tu thiền định được là niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật thì tới đây bảo đảm đó cái gì có thể khỏi cần ban hộ niệm nhưng mà khó làm đó. ở đây tôi thấy ít ai làm được thì thôi nhờ cái ban hộ niệm nhờ tịnh xá này có <laughs> ban hộ niệm tôi có đủ hết đó. tôi có đời tôi để tôi mong hai cái một là lo sát thân hai là lo về tâm linh thì sát thân là có osava đây có cho gọi nước muối mẹ cho không á thì à, có đó ăn trị bá bệnh á nhưng mà ăn nổi hay không là còn vô quý vị thôi thì dầu cho không nổi chết thì cũng chết một cách không có đau đớn còn ăn lúng xí thì nó nó bệnh lúng xí à, chết nó nhức nhối rồi mới chết còn cái này nếu có chết rồi thì cũng là chết trong êm thấm cái gõ lứt nó làm cho cái tâm thân thể mình nó không, không có nhức nhối nữa còn cái ba hồi niệm giúp cho người nào niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật khỏi đếm nhờ cái ba hồi niệm mình nhận sanh còn ai đã nhất niệm rồi khỏi cần niệm Phật có ba hồi. thì cái này dễ dàng có cũng được không cũng được nhưng mà có ba hồi niệm thì giảng sanh cao hơn không? vậy thì thôi tới đây là tôi hồi nãy vậy tôi nói đó cái quan trọng của quý vị là ý nghiệp từ nay đừng tin bên ngoài nữa dầu đó là phật mà tin ở mình mà tin mình tin cái gì tin ở cái giới lực mình giữ thì cái này nó bảo đảm quý vị an toàn không ai mà bắt phạt quý vị không ai hành hạ quý vị quý vị sẽ thoát cái luân hồi sanh tử mà cái giới thì khó giữ vô cùng nhất là cái giới đầu tiên nãy tôi nói là sát sanh mà còn phải phóng sanh nữa mình có tiền bạc mình mua mình thả loài thú quý vị ở tù mà lên tử hình mà ai mà được tha cái quý vị mừng vô cùng thì con thú cũng vậy và thứ hai là trộm cắp lấy của không cho tôi đi đâu tôi giảng cái đó à, như mấy cái mà ông quỷ lão phường bảy năm giới này mà nó phường bảy rất thích tôi sư cho bài pháp ngày sư tôi giảng rồi người ta về người ta ăn chay người ta không có trộm cắp nữa bớt nhiều lắm sư ơi mà sư giảng hay quá họ nghe là họ thích ừ. thì đúng rồi giảng đúng thì nói là cái cái này là ngàn năm bây giờ cũng cái năm giới nào không có sửa được không? thì quý vị đầu tiên sơ cơ mẫu giáo là quý vị giảng làm sao ăn chay và kế đó là không trộm cắp mà phải bố thí nữa thứ ba là không tà dâm phải tiết dục ai là có gia đình rồi thì hai con thôi thì đức phật nói à, nhưng mà bây giờ thấy chính phủ <laughs> y chang vậy à dù gái dù trai vậy đó còn cái giới tư là không nói dối phải nói lời chân thật cái thứ năm là quan trọng nhất không ghiền các chất sai nhất là uống rượu chính phủ bây giờ cũng vậy đã lái xe thì đừng dùng các chất sai đó là của chính phủ mà cái đức phật nó giảng hai ngàn mấy năm trăm này trước mà không những là đức phật lời khuyến đừng có uống rượu mà cả những cái ghiền cà phê thuốc lá ghiền rượu chè cờ bạc phải dứt hết mà tôi nói đây là ghiền nhá tức là dính mắt mình xả dao ra thì miếng môi thôi thế là tết này nó là khó nhất bây giờ có, có bác sĩ vô con nói bây giờ bác sĩ trưởng mời rồi bây giờ con là bác sĩ nhân viên là con không uống đâu được mà nữ đó tôi nói là có giải gì có đưa lên đụng môi có để xuống ai bắt buộc mình tôi hồi chưa làm hiệu trưởng như vậy còn giáo viên thì không có tiếp xúc hiệu trưởng là tiếp xúc tùm lum mình mời uống rượu mình không uống mà bây giờ uống người ta cùng ly mình sao thì cũng đưa ly lớn đưa vô cái môi rồi <laughs> để xuống ai bắt buộc mình tại mình thôi còn đầu thì uống ít có nói là rượu ai mà ghiền sư ơi nó cay xé à à tôi nói một lần thì cay xé hai lần thì bớt cay ba lần thì bớt rồi tới bốn lần rồi bắt đầu ghiền ghiền là do cái tập tập là gì là thói quen làm tới làm lui nhiều lần cuộc sống này khổ là do mình thói quen thì đã thói quen tập cải sửa lại bớt lần nào vậy tôi khuyên quý vị coi nhiêu đó quý vị nắm cái tâm mình hay trong cuộc sống này từ nay đừng có soi bói người khác nữa mà soi bói mình rồi từ đó mình cải sửa rồi từ cải sửa mới qua cái đạo phật là nhận lại thì đại khái là cái ý nghĩa hôm nay của bài giảng tôi dạy vậy thì trước khi dứt lời